Chào quý vị và các bạn à, Đầu tiên ta nói về mấy cái chuyện mà trên uh, không biết cái bọn um, ta gọi là bọn thì cũng khổ mà ta gọi là cái gì bọn ngu bọn gì đó nó cũng cũng cũng không đáng mấy bởi vì nó so sánh là là cái chuyện ở Vũ Hán ấy thì là nó phải có nguyên nhân của nó đó là do Đảng Cộng sản Trung Quốc và đất nước Trung Quốc nó làm những cái điều trái nghịch đạo trời rất là nhiều hết đối với ờ, nhân dân và dân tộc nó nó làm đâu người Trung Quốc nó làm những cái thứ độc hại nó hại nó hại ờ, người dân nó rồi nó hại cả thế giới luôn và bữa nay người ta nghi ngờ rằng cái con corona <laughs> nó xuất phát không phải ở chợ hải sản và thế này thế kia một số cái bọn nào nó vô nó comment nó nói là trời ơi sao mà không thông cảm cho người vũ hán cái đó là hậu quả mà hậu quả của bọn chính quyền bọn đảng cộng sản trung quốc gây ra mà quả báo ấy, ta nói quả báo đấy rồi ờ, nó bảo là ờ, cháy rồi các thứ mọi người ờ, thông cảm rất là nhiều ủa cho mà nó so sánh giữa quỷ với ma được nhà thờ là một cái nơi linh thiêng là cái nơi đầy ân phước lành luôn bạn còn thử xem nhìn lại bọn cộng sản Trung Quốc xem nó phá chùa nó nó đập tượng Phật rồi nó đẹp chúa đủ thứ nó bách bức hại tôn giáo các kiểu thì uh, nó phải có hậu quả thôi thậm chí hậu quả còn rất nhiều thượng đế ông trời đã giận dữ ngày nay chúng ta tưởng là khoa học kỹ thuật và rất là nhiều thứ khác Ờ, có thể ờ, chúng ta con người nhiều kẻ nó tự tin lắm cho nên nó kiêu ngạo vâng chào cô nương chào ờ, cho nên nó kiêu kiêu kiêu ngạo và nó làm những cái điều mà trời không dung đất không tha đó còn vì sao nó nó làm như vậy nó làm oan cho những người khác phải gánh chịu oan rất là nhiều người ở vũ hán ở trung quốc tốt chứ đúng không họ đã xả thân họ hy sinh tất cả những cái uh, bệnh thật các thứ họ có tinh tấm lòng nhân ái yêu thương con người với nhau họ hết lòng um, cứu chữa và thậm ừ, thậm chí đó bác sĩ đó loan tin bảo là là để cho mọi người cảnh báo các thứ đó còn bị bọn cộng sản trung quốc nó giam giữ ừ, mời rồi nó phạt đó các kiểu đó thì những người đó đã hy sinh đã phải chịu đựng gánh thay cho những cái bọn ác kia nhưng mà à, đó trong gia đình chúng ta cũng vậy có những cái việc mà chúng ta làm công việc gì đấy vô tình hay là cố ý lại à, không suy nghĩ đó, lại ảnh hưởng đến những người khác ví dụ như trong khi ờ, mà ừ, chạy xe đó người làm cho những người khác bị oan nhưng mà cái chính vì có rất là nhiều người Vũ Hán và các bác sĩ đã tốt đã thực sự hy sinh các thứ thì người ta càng um, căm ghét lên cái bọn tà quyền ở đó đã gây hậu quả đã làm những cái việc mà nghiệp chướng cho dân Trung Quốc đúng không? Bây giờ dân Trung Quốc một số những người đó bị quả bị trả trả giá đó có thể là kiếp trước họ chưa tốt um, như nào có, hoặc là có thể là họ là những người hy sinh ra để cho cái ờ, để phân biệt trắng đen ở ừ, đó có những người tốt như thế mà vẫn bị uh, trù dập vẫn bị bức hại đó trời ơi bọn uh, cộng sản Trung Quốc nó làm bao nhiêu những cái điều là uh, bức hại pháp luân công rồi mổ nội tạng các thứ nó làm bao rồi bức hại người Ngô Duy Nhĩ rồi đàn áp các dân tộc khác xây các cái nhà tù gọi là tập trung đấy thì đấy bây giờ nó phải nhắn hậu quả mà vâng chào <laughs> văn quyền chào đồng mạnh chào nguyễn thái hưng chào uh, nguyễn duy khánh và chào cua lương chào giới nguyễn đấy bây giờ là bọn nó làm ra và nó lãnh hậu quả cái bọn dư luận viên hay, hay cái bọn nào nó cứ bảo so sánh gì đó không thông cảm với người uh, Vũ Hán thông cảm càng thông cảm cho họ bao nhiêu thì càng ghét càng thấy được cái hậu quả mà cái nghiệp cái cái hậu quả mà nó làm ra cho cái dân tộc đó gieo những cái hành động vô cùng tàn ác trời không dung đất không tha mổ cướp nội tạng của người ta người ta tập pháp luân công là hướng tới chân thiện mỹ mà nó giết nó làm ngược thế thì ờ, hỏi trời nào mà tha đất nào mà dung bao nhiêu những người bị cướp nội tạng đó họ đã oán khí của người ta kêu lên tới tận trời xanh và bây giờ bọn ờ, cộng sản Trung Quốc phải lãnh hậu quả gây oan cho người khác là nó sẽ như vậy thôi nó sẽ <laughs> nó sẽ trả lại gấp nhiều lần như ờ, quả bom nguyên tử đó hoặc là quả pháo nó bé thôi nhưng mà nó nổ nó rất to nó ta sức tàn phá nó rất lớn vâng <laughs> hello nguyễn thái hưng thế nhưng mà cái bọn đấy nó cứ uh, nói như vậy và, và chúng ta phải phản biện lại chứ còn cái chúng ta đất nước chúng ta chúng ta thấy không dần ấn độ dần các nước dần người ta chào đón tổng thống mỹ như thế nào người ta như vậy thì trong người mà nghĩ đến ta đó là những người sáng suốt ngày trước ừ, ông thủ tướng Nguyễn Quang Diệu đã bảo là ờ, chỉ những ai mà những kẻ ngu dốt mới đánh Mỹ đó từ cái thời đó thì chúng ta nghĩ đến dân tộc của chúng ta xem một người thì một người anh em thì ờ, đón nước và chào đón cái đối tác làm ăn hợp tác về kinh tế quân sự các kiểu là miền Nam Việt Nam rồi còn ờ, người miền Bắc thì lại nghe tàu nó suối và đánh tất nhiên là từ cái, cái bọn đấy nó thâm nho nó suy nghĩ sớm hơn chúng ta ghê không chúng ta không nhận biết được âm mưu của nó và nó sợ rằng Việt Nam Việt Nam sẽ Việt Nam sẽ giàu mạnh hợp tác về kinh tế quân sự các thứ thì nó sẽ Việt Nam sẽ giàu có và không cương thế cho nên nó đánh à, nó xúi nó đánh nó đánh hai anh em mình dân tộc mình đánh nhau còn bọn còn bọn dư luận viên hay bọn nào bây giờ cứ tôi hoàn nó nói là Việt Nam Cộng hòa bán nước có cái văn bản có cái có cái công ước gì bán nước không hay là chỉ có cái ờ, công hàm phạm văn đồng gì gì đấy thôi và rất là nhiều những cái mà ký về sau này ký kết mà chúng ta có thể không biết đấy mới là ấy chứ còn Việt Nam Cộng Hòa <laughs> bán nước ở chỗ nào giấy tờ đâu bán một tấc đất mét nước nào không mà Mỹ cũng chẳng xâm lược Việt Nam mà một tấc đất mét nước nào Mỹ nó rộng bao là thì, thì ờ, ừ, bây giờ cũng giống như là mình thôi rồi ờ, người ta lúc đó họ họ khá hơn họ giàu có hơn họ văn minh hơn họ đi giúp chúng ta thì họ cũng có lợi chứ chả ai cho không ai bao giờ hết cái là bắt đầu nói là ờ, xu xúi dục là dân ta là ờ, cứ ai hợp tác với Mỹ tay sai với lại ờ, cái gì đó đúng không thì bây giờ dân ta nước ta còn đi làm lại tay sai cho nước ngoài nhiều đi làm thuê còn ngày xưa người Việt Nam Việt Nam nó làm thuê trên chính quê hương của mình rồi là người Việt Nam chúng ta lại còn thuê người nước ngoài về làm nữa đúng không trời ơi còn bây giờ thì sao còn cái bọn đấy tôi thì tôi rất là mong muốn hai miền Bắc Nam ờ, hòa thuận hợp nói chung xoa dịu cái vết đau quá khứ đi mà cái bọn dư luận viên hay cái bọn nào trên mạng cứ ngày đêm khơi lên gây thù hằn chia rẽ rồi các thứ rồi kích mẹ nó là cái gì nó đã nó lại kích cái người <laughs> ở nước ngoài và cứ cờ vàng mà sọc hay Việt Nam Cộng Hòa đấy, nó kích nó châm biếm nó này kia nó gây giống như cái vết thương không bao giờ lành được tôi uh, rất là bức xúc và tôi cũng có đôi điều nói với quý vị và các bạn như vậy chào Trần Nam cái giá phải trả mà cộng mà sự dối trá đạo đức thì thiếu không cái bọn đào cộng nó thì nó cũng có cái khía cạnh giỏi của nó nhưng mà nó tàn ác dã man cho nên nó phải trời trả giá trời không dung đất không tha để bao nhiêu những người khác bị oan đây vào ngày ờ, vào cuối năm 2019 tôi ờ, có làm một cái video và tôi nói là Trung Quốc sẽ bị trả giá Ở trong video đấy có lý giải nguyên nhân của nó bị như nào thì ai ngờ thì bây giờ nó xảy ra qua Tết cái là <laughs> xảy ra luôn cái điều đó tôi cũng không tôi nói là cái đấy mà tù dù tôi không nói hay người khác có nói thì nó cũng phải trả giá rồi sự dối trá và chào Nguyễn Thái Hưng chào anh Đồng chào anh Quyền chèo Vinh đâu thì ờ, bàn bạc một tí nhiều cái nguồn tin mà nghi ngờ mà Pháp à Mỹ rồi là Nga Anh nghi ngờ và đó là nguồn vũ khí hóa học à, vũ khí sinh học và tôi thấy rằng hợp cái uh, suy luận đấy là sẽ có chứng cứ và mỗi thằng tàu cộng mỗi thằng gian ép nó bị cái ờ, virus đấy vi trùng đấy thì nó sẽ đi sang nước ta gieo rắc cái nguồn bệnh nguy hiểm lắm cho nên việc ừ, đóng cửa và không có cho người Trung Quốc qua Việt Nam trong cái lúc này à, có lý có cơ sở tại vì Trung Quốc là cái nguồn mà uh, lây bệnh mà thì uh, là cái chắc bây giờ thấy không chúng ta thấy không đấy những cái người mang mầm bệnh hay là người Trung Quốc làm cái cái vũ khí nguy hiểm đấy. Ừ, chào Nguyễn Đức Khang Nguyễn Đức Khanh nguồn đấy là vũ khí nguy hiểm đấy nó đem cái, sang Việt Nam nó cứ thở nó cứ thở nó cứ nhỏ nó cứ ừ, tuy lây lan cái nguồn bệnh đấy còn nguy hiểm hơn súng đạn chúng ta chúng ta biết nó nổ chúng ta biết cái độ nguy hiểm của nó cái này chúng ta không nhìn thấy được mà nguy hiểm của nó cao lắm ai cho ý kiến gì không ạ <laughs> Mỹ giúp hợp tác làm ăn với Việt Nam à? là hợp tác về kinh tế quân sự và đây Mỹ bỏ cho học Nhật Bản hai quả bom nguyên tử rồi đóng quân bên đó rồi giải giáp vũ khí xong người Nhật người Nhật lúc đấy là cũng là đế quốc ghê đế quốc mà họ cũng đâu có phải dạng vừa đâu nhưng mà người quân tử với người quân tử chơi hay là gì đó nhưng mà không có kháng chiến chống Mỹ ở trên đất nước Nhật nhá chết chùm hết thôi chú ơi tôi cũng mong là người Việt Nam chúng ta hồn thiêng sông núi của nước Việt Nam chúng ta ừ, sẽ ừ, giúp nước Việt Nam qua cái đại nạn này tôi cầu mong thượng đế tôi cầu mong thiên chúa bởi vì chúng ta chúng ta thấy không chúng ta chỉ như chúng ta có thể chứng kiến một cái cây cỏ cây gì đó nó chỉ có một mùa hoặc ừ, trong thời gian ngắn hạn nó chết thôi còn rất là nhiều những cây khác nó sống bao nhiêu năm rồi chúng ta chỉ là một cái gọi là nhỏ nhoi trong thế giới vũ trụ này thôi phải có một một người một cái đấng tạo hóa nó tạo ra và điều khiển vũ trụ và tôi bữa nay tôi nghiệm ra và tôi thấy rằng đấng tạo hóa tạo ra vũ trụ này sử dụng quy luật nhân quả để điều hành cái vũ trụ này không thì các hành tinh ờ, va vào nhau rồi trái đất nó va vào mặt trời mặt trăng va vào <laughs> trái đất chết hết à không nó cứ tuần hoàn như vậy ngày nay ờ, rồi tới ngày mai sáng mai lại sáng thì ờ, chúng ta có câu là gieo hành vi gặp tính cách gieo tính cách gặp số phận kể cả quốc gia dân tộc cũng thế thôi còn việt nam chúng ta thì uh, chúng Việt Nam chúng ta bây giờ kinh tế và các thứ ờ, nói chung là lẻ đẹp đâu có sánh ngang với cường quốc Nam Châu đâu nhiều nước ờ, nước ờ, Thái Lan các nước khác họ đâu có đánh nhau đâu có ai xúi dục <laughs> ừ, miền Nam miền Bắc họ đánh nhau đâu cho nên nhiều khi bây giờ cứ tuyên truyền mấy cái bọn láo léo bảo là đánh Mỹ thù Mỹ rồi các thứ bây giờ không thấy quê à. dân Ấn Độ họ chào đón tổng thống Mỹ như nào ngày xưa Việt Nam chúng ta cũng cũng chào đón họ vậy thôi thì chuyện ngày xưa và chuyện ngày nay nó là như vậy trong đấy thôi Nhưng mà cái bọn suốt ngày cứ, cứ kể những cái chuyện tội ác của Mỹ hay này kia Ủa, tự dưng ở ngoài kia đem quân vào miền Bắc à, vào đây đánh cuộc sống bình yên của họ họ đang làm ăn đang hợp tác đánh họ giết dân khủng bố rồi bắn phá ờ, cơ sở hạ tầng rồi phá hủy khủng bố rồi giết người người ta người ta phải đánh lại thì la làng <laughs> đúng không rồi ờ, trong cái vụ ờ, thảm sát ở Mỹ Lai ở đâu đấy bên kia thì cứ giả vào dân giả dạng vào dân rồi dân thường rồi lâu lâu bắn giết người người ta thì họ không biết là dân là ờ, ai là đeo AK nó mang lựu đạn bây giờ cứ lâu lâu cứ đánh kiểu đấy và trong cái luật pháp quốc tế lúc đấy là quân đội hai bên là phải có phải ờ, có quân phục và các thứ rồi có độ tuổi đi lính lính như nào quốc tế đó đã, đã quy định rồi vậy mà cứ từ đàn bà phụ nữ rồi cứ đem bom đem mang AK đi chả biết đâu mà lần được cái tội này chứa chấp này họ họ giết luôn ấy. họ họ thảm sát cho luôn ai cái tội chứa chấp này đấy thì ờ, những người chết đấy cũng biết đâu rất nhiều người làm che giấu hay là chứa chấp nên cái những cái người mang AK lựu đạn hoặc súng ống các thứ ấy. hoặc là chính những người đấy những kẻ bị chết đấy là những người mà giết dân của họ, họ giết quân giết ấy của họ cho nên họ ừ, giết thôi có có đáng cái đấy là đáng bây giờ nhiều cái nhiều cái bọn cứ ôm cái hận thù gì cho nhiều quá khứ là như vậy rồi tôi biết rằng à, ai mà bắn ờ, quá khứ bằng súng lục thì ờ, tương lai sẽ trả lời bằng đả bác những kẻ đó suốt ngày cào cấu gây thù hằn với dân tộc Việt Nam với nhau thì ờ, tương lai sẽ trả giá bằng đại bác bởi tương lai không phải trả giá bằng đại bác chúng ta có thấy được không chúng ta không thấy được mà là cái sự chia rẽ cái lòng đoàn kết của dân Việt Nam mình nó không có mà dân tộc Việt Nam mà không đoàn kết với nhau thì nước ngoài hưởng lợi rồi từ các cái vụ mà ờ, đảo rồi mất đảo các thứ cũng do nội chiến mà mà ra chứ ừ, cũng do nội chiến mà mới bị mất chứ đây anh em hai miền đánh nhau thì nước ngoài nó mới có, có lợi không đánh nhau xem ai mà làm gì được mà cứ đổ thừa cho Ờ, Việt Nam Cộng Hòa để mất đảo thứ này kia mùng mẹ án à, lúc đấy mạng sống của họ đang ngày đêm bị bị phá hoại như thế rồi họ giữ được không giữ được rồi làm gì có quyền trách họ các Mỹ thấy các nước thấy Mỹ tới thì mừng dân Việt Nam Mỹ tới uh, <laughs> là là ăn cướp Việt Nam đấy là ừ, mấy như tới Việt Nam dân Việt Nam chào đón còn cũng nhiều á nhưng mà bị cấm đoán bị canh bị này kia chứ không phải đùa đâu nước Mỹ và châu Âu văn minh và đảm bảo quyền con người cho người dân của họ rất tuyệt vời đó bây giờ nó cũng giống như là thằng giàu giúp đỡ người nghèo thôi chả ai bỏ ra gì hết nhưng mà giống như ngày xưa Pháp qua Việt Nam lại khai sáng văn minh cho nước Việt Nam mình rất là nhiều thứ ai đưa đến những rất nhiều cái giá trị văn minh nó nó rồi ờ, nó bền lâu nó lâu dài thì họ có lấy ra một ít họ lấy 10 họ khai thác 10 thì họ cũng đầu tư vào đấy 7 8 cái 8 thôi hoặc là có khi là hơn có khi là ấy nữa đây bây giờ chê pháp các thứ thì nhổ hết cây cà phê cái Ờ, cây ờ, cao su ở Việt Nam đi nên thành quả của Pháp đem lại cho Việt Nam đó rồi ờ, <laughs> nhiều nhiều nữa nói ra thì mà đúng thật sự thật mất lòng chào tất cả mọi người lâu lâu tôi thì quý vị cũng biết tôi rồi đấy tôi không có nói chuyện được với mọi nhiều mấy Sao lâu mới thấy em trai à, Vâng Đấy Cái gì nó ra có Nó có nhân quả cả Đấy, nếu mà Việt Nam người Việt Nam chúng ta biểu tình chống đặc khu các thứ nhiều và mạnh mẽ như vậy thì um, nhiều như vậy cũng đâu có phá hoại gì đâu đâu có gì đâu thì uh, nếu mà đấy chính quyền những người lãnh đạo bảo là ồ oh, dân tôi ờ, phản đối các anh đấy như vậy đấy họ thấy được cái tầm cái ý chí của người Việt Nam với ờ, cái đặc khu tàu các thứ như vậy thì làm gì mà họ họ đòi hỏi đường lưới bò rồi là ừ, chúng kha ngăn cản chúng ta khai thác dầu khí ở bãi tư chính các kiểu đấy đợt đấy là, là cũng do hậu quả đấy nếu mà đợt đấy mà đợt biểu tình chúng Trung Quốc đặc khu đấy chính quyền có đứng ra dàn xếp và đi trong gọi là biểu tình trong ừ, trật tự các thứ rồi cho phép đấy thì ừ, còn nhiều người tham gia hơn nữa và và tàu cậu bọn Trung Quốc nó cũng không có làm cái vụ ờ, bãi tư chính mất bao nhiêu triệu đô rất là nhiều rất là nhiều rồi ờ, đó là cũng là nguyên nhân và hậu quả tôi có đi ờ, tôi mất xe ở đấy rồi những cái lần mà mùng 4 tháng 9 tôi đi đường ở Sài Gòn tôi cũng bị bắt các thứ giấy tờ tài sản tôi bị thu giữ thì nhà nước Việt Nam sẽ bị đây sẽ thiệt hại hơn rất là nhiều nói thì nói vậy bây giờ thì ờ, tôi ờ, trong đây cái video tôi làm đến này thì cũng sẽ có nhiều anh em công an hay những người khác coi thì ờ, có tạo điều kiện trả lại các những cái gì giữ của tôi cho tôi rồi không làm như thế tôi đi đâu cũng là một người tôi còn đem theo hiến pháp và pháp luật Việt Nam theo tôi đem theo đầy đủ giấy tờ thứ giữ hết của tôi đấy một đấy là thể hiện cách làm không đẹp rồi cách xử sự đối với nhân dân không đẹp dân là thần xử sự với thần thần dân mà như vậy thì không không tốt sẽ lấy hậu quả rồi ờ, hồi đấy ờ, vì ờ, hồi đó rồi về địa phương rồi đánh rồi khủng bố tôi các kiểu này kia nhà tôi đây tôi cũng ờ, khó nói tôi cũng bảo đấy là đấy cũng là cái hậu quả của báo đùa làm những cái điều xấu xấu xa trời biết đất biết và đấy không đâu phải trời để để yên đâu Trung Quốc Vũ Hán và các kiểu đấy đấy cho cho tỉnh đấy rồi ừ, làm những cái điều sai trái thì lại ờ, gặp quả báo thôi gặp ngay thôi những người ờ, dám chấp nhận hy sinh như tôi thì cả vô đây ờ, tôi ở đây giết tôi hay là có muôn vàn cách giết mà tôi cũng mong rằng ừ, đừng có làm quá hãy đừng tưởng không ai biết trời biết đất biết phải ghi đấy còn bản thân tôi thì, thì cứ sống sự thật uh, và lẽ phải thôi cái gì hôm nay <laughs> lý sự đòi nợ đúng rồi ờ, tôi ờ, làm vì đất nước nếu mà tài sản của tôi mất thì hoặc là cái thứ gì đấy thì là đất nước nợ tôi các anh cũng chưa trực tiếp nợ mặc dù những người ấy trực tiếp gây ra nhưng mà tôi đã góp phần trả lại uh, trả góp phần chung hiếu với đất nước à hôm nay lấy sự đòi nợ tôi thấy tôi cứ để xem lâu quá sao họ không trả cho tôi để xem nào xem họ trả như nào mà thấy lâu quá không trả từ lâu nay tôi không nói gì để cho họ tự họ xem nào ai ngờ mãi mà vẫn chưa thấy tôi lên tiếng vậy thôi và tôi biết rất là nhiều người khác cũng ờ, cũng có thể bị giống tôi hoặc hơn bị hơn tôi nữa bị này bị kia đấy người ờ, Trung Quốc cũng người dân ờ, lương thiện của họ cũng bị là bị tai họa do Đảng Cộng sản gây ra đối với từng cá nhân đối với từng khu vực dân tộc thì họ cũng bị thôi dạ cảm ơn Nguyễn Thơ em khỏe em khỏe nhưng luôn luôn sống trong bất an đó. tại vì hồi trước là em cũng bị khủng bố cũng bị đánh tự dưng cái bị đánh bị này kia không biết là bọn ờ, ác nó hại em ở mức độ nào nữa nên là cũng ờ, nhìn em thân thái thì <laughs> khỏe nhưng mà tâm trạng cũng khá là bất an mà công an mà phải làm cái chữ công ờ, công khai công an phải làm những cái điều công khai và để an là an toàn an toàn cho mọi người an nghĩa là an bình rồi công là việc công mà phải làm công khai đừng làm những cái trò lén lút làm gì đúng không ai biết được họ công khai như thế nào mức độ phần trăm công khai của họ chào Này nhớ đất nước Việt Nam của chúng ta Miền Bắc cũng với miền Nam cũng là anh em là tay chân với nhau hết Cái bọn là tôi buồn quá tôi thường xuyên tôi phải cãi lộn với à, tôi phải phản đối phải phản biện lại những cái bọn mà nó cứ gây chia rẽ hận thù vậy à, chia rẽ hận thù giữa hai miền trong quá khứ giờ thì xiêm xiêm rồi lướt qua đi không à. Ờ, phiên phiến ở lướt qua thì hướng tới tương lai trong khi đó tôi phản biện lại ờ, các thứ thì bọn nó luôn luôn là report hay báo cáo nick của tôi thứ bọn hèn quá hèn quá cho má thật là hèn tôi cứ nghĩ là ờ, Facebook là cái chuyện mà công khai gọi là chơi đẹp đấy nhưng mà bọn hèn hạ nó vào nó làm Ờ, <laughs> vâng cảm ơn anh bọn hèn hạ nó làm ờ, xấu đi cả cái facebook công khai bọn nó cứ rủ nhau vào report những cái gọi là không có vi phạm đạo đức tiêu chuẩn cộng đồng gì bọn nó kéo nhau đông vào <laughs> thua chào Nguyễn Thơ chào Kim Hồng Võ à. vâng cảm ơn anh hơi tôi ờ, thật sự ờ, tôi và cũng nhiều người nhiều người khác tôi mong là công an công là làm gì cũng phải công khai an là phải an toàn cho mọi người ờ, qua mấy lần bị khủng bố bị đánh bị các kiểu tôi cảm thấy bất an mà bất an đối với một cá nhân tôi thì trời đất biết đất biết và nỗi oan trái nên nó gọi là oán khí cho dân tộc Việt Nam này thôi đừng có coi thường những cái ngọn lửa à, mồi lửa nhỏ mà gây ra bùng phát lên ờ, rất là nhiều oán khí của dân Việt Nam cũng chẳng khác hơn nào dân Trung Quốc đâu còn vâng, quý vị và các bạn tôi ờ, tôi cũng gọi là hôm đấy sao ấy trước cái đêm ờ, mà tôi làm cái video mà tôi đăng vào quê vào đầu mùa cà phê năm 2009 2019 vừa rồi đấy trước đêm đấy tôi không ngủ và tôi có cái điều gì đó thôi thúc tôi nói ra cái video đó tôi bảo Trung Quốc sẽ bị quả báo và tôi lý giải nguyên nhân và các thứ vì sao nó bị quả báo và tôi cũng nói chuyện này tôi cũng nói rộng đấy thì ờ, tôi cũng mong là quý vị tôi cũng hay chia sẻ và gắn thẻ một số người thì ờ, cũng mong quý vị thông cảm và cái điều đấy là đúng mà xảy ra rồi và nhiều người nói nhưng mà chứ không phải chỉ mình tôi nhưng mà tôi đã có video từ cuối ờ, từ cuối năm 2019 Trung Quốc sẽ bị quả báo và tôi lý giải những nguyên nhân làm sao nó bị và các thứ này kia cũng mong quý vị ờ, và các bạn ờ, chia sẻ cái video đấy để nhiều người biết hơn để mà tác động để mà có ý mà nói tới đất nước Việt Nam của chúng ta mình đừng có làm những cái nghịch trái đạo trời trái đạo lý thì sẽ nhìn Trung Quốc đấy mà mà lãnh hậu quả mà bị quả áo chức năng nhiệm vụ của công an công thì chúng ta hiểu là cái từ công là công cộng và lại phải công khai công an an là phải uh, gọi là an toàn an bình bình an và chữ an còn cái chuyện <laughs> tôi thấy là họ lại đưa cả quân đội vào để để cưỡng chế những cái chuyện ờ, này kia sao của dân của tập thể cái chuyện đấy không phải của quân đội quân đội phải ra đảo ra ngoài trường sa hoàng sa mà cưỡng chế các cái ờ, công trình ờ, trung quốc xây dựng trái phép chứ đúng không đấy mới là quân đội chào một người có một bạn tiếng chữ nho chữ tàu tôi không có uh, đọc được tên <laughs> nhưng mà uh, ở đâu cũng có người tốt người xấu dân trung quốc qua cái chuyện mà họ bị vũ án các thứ cũng rất là nhiều cá nhân có tấm lòng mà chúng ta thấy cảm động mà cái đấy là hậu quả của cái bọn cộng sản trung quốc nó gây ra cho dân tộc trung quốc thôi những người uh, những người tốt đó là những người hy sinh rồi những mà để mà cái gọi là hai cái cực trái chiều đó để cho dân và thế giới chúng ta biết rồi lê nho lê nhớ người bình thường trở thành dũng cảm đâu có phải vì ba giải cứu mấy cái chuyện trái cây vớ vẩn ừ, chúng ta mất mùa một năm người ờ, trồng cây hay thương gia coi như là thua đi mất đi một năm hay hai năm gì đấy cũng đâu có sao biết là chúng ta phải ngăn chặn đóng cửa biên giới để dịch bệnh không qua chúng ta phải hiểu rằng tàu nó thâm lắm nó muốn chiếm đất nước Việt Nam của chúng ta lắm lắm lắm lắm nhưng bữa nay nó sử dụng thương chiến gọi là chiến trường và bắn bằng nhân dân tệ chúng ta phải ngăn chặn chúng ta lấy gì để ngăn chặn à, cái cái cái sự ờ, xâm lăng trong cái thời đại mới của chúng của nó bây giờ chỉ có cái lòng tự trọng cái sáng suốt thông minh sáng suốt này thì dân ta có thể là ừ, lỗ vài ba mùa vài ba mùa cũng chưa sao nhưng mà đừng có để dịch bệnh ờ, nó mang mầm bệnh ừ, vào Việt Nam à, những người ờ, mang mầm bệnh vào Việt Nam họ thành lập chiến công họ sẵn sàng đi đó những người lính cảm tử ngày xưa cảm tử chúng ta thấy không trong vụ chân châu cảng hay các thứ máy bay nhật còn họ sẵn sàng họ lao và họ mang đầy bom họ lao và họ ừ, tàu Mỹ họ chết các thứ mà đây bữa nay họ đi qua Việt Nam <laughs> thôi chỉ cần ho khạc nhổ hắt xì đó là là do Việt Nam cũng lây nhiễm và chết người ở Việt Nam nữa đó chỉ cần thì chưa chỉ cần họ đã phải uh, chết trực tiếp như những người mang bom cảm tử đâu vậy mà tôi nói vậy để mà để chúng ta thấy rằng cái chuyện mà biên giới và cái cửa nhà của chúng ta khi mà thấy ở ngoài nhà mà chẳng nhẽ không có cửa khi ở ngoài có cái chiều gì bất thường là phải nhanh chóng đóng cửa ấy. nếu mà cứ mở cửa không kịp không được đóng hay là đóng nó kẹt nó hư phải đóng cửa biên giới hay tôi biết rằng cái cửa biên giới nó cũng có nhiều vấn đề nhưng mà hạn chế tối đa tôi biết lực lượng biên phòng của chúng ta cũng cũng phải vất vả ở đấy rất là nhiều và cần sự chỉ đạo sáng suốt cấp trên lãnh đạo <sighs> chào tất cả mọi người ơi ai ờ, bàn luận cái điều chi không nếu không thì tôi cũng kết thúc video tại đây cái video này nói là mấy cái bọn ngu thế nó cứ bảo là sao mà không thông cảm cho người Vũ Hán ờ, này kia đấy người Vũ Hán là có nguyên nhân do đảng cộng sản Trung Quốc gây ra thông cảm thay vì thông cảm Trung Quốc thì chúng ta khinh bỉ chúng ta vẫn lên án chúng ta biết cái độ đàn ác của Trung Quốc nó như nào nó mổ sống nó đàn áp nó tra tấn ừ, người Pháp luân công các thứ rồi cũng nói đến chữ công công công và đấy gây oan sai đánh đập người Hồng Kông thì quả báo xảy ra ngay thôi tức thời đấy có ngày nay chúng ta thấy có rất là nhiều những cái chuyện mà quả báo xảy ra nhãn tiền luôn thấy luôn vừa mới đàn áp người Hồng Kông giết rồi bao nhiêu những người nó âm thầm là giết nó vớt sông cái thứ để xác chết của người Hồng Kông đấy thì bữa nay nó bắn sang cả Trung Quốc luôn cấm người ờ, Hồng Kông đeo khẩu trang thì ờ, thì ờ, cả Trung Quốc phải đeo khẩu trang đây đợt trong các đoạn các cái uh, biểu tình của người Việt Nam ở cái bọn uh, côn nào đấy bọn nào nó cứ giả dạng nó đeo khẩu trang nó đánh người đi biểu tình phản đối Trung Quốc đấy vậy mày thích đeo khẩu trang à ông trời cho mày mày thích đeo khẩu trang làm những điều khuất tất à làm những điều uh, bất minh làm những cái điều tàn ác hả thích đeo khẩu trang đúng không ông trời ở trên cao thượng đế nói mày thích đeo khẩu trang đúng không được rồi ta cho nước mày phải đeo khẩu trang đấy thế bữa nay ờ, cả nước Việt Nam cũng phải đeo khẩu trang đến nỗi không có mà đeo đây cứ đeo cái đợt ờ, mấy lần những lần biểu tình phản đối Trung Quốc về 995 rồi đặc khu rồi các thứ này kia người dân người ờ, chúng ta thì bị chúng ta thì bao nhiêu người cứ thẳng thắn nói đi hiên ngang đàng hoàng gọn bọn cái bọn những cái bọn nó đeo khẩu trang rình bắt bớ nó đánh đập đấy bây giờ ông trời đấy ông bảo ông trời trên cao ông bảo chúng mày đang yên đang lành thích đeo khẩu trang làm những cái điều ác đúng không làm điều sai trái không thích không thích đeo khẩu trang không bữa nay ông cho cả nước việt nam phải đeo thế rồi không có mà đeo dân ấy, xếp hàng xếp hàng mà chờ mua khẩu trang từ Hà Nội cho thành phố Hồ Chí Minh nói chung là từ Nam chí Bắc rồi giá khẩu trang các thứ đấy đấy chúng ta thấy có những cái mà nó quả báo nhãn tiền không đấy là ý của ông trời thượng đế ông ở trên làm những điều bất chính à thằng này chúng mày thích đeo khẩu trang à mày là những cái người chúng mày có quyền lãnh đạo gọi chúng mày có quyền cầm à, quyền ừ, tao đã cho chúng mày cái quyền mà à, gọi là lãnh đạo hay là bình an cho đất nước này mà chúng mày bố láo chúng mày lại thích đeo khẩu trang làm những cái điều khuất tất à đấy cho mày này cho mày đeo khẩu trang này đấy cả nước chúng ta khốn khổ vì khẩu trang đó cái gì nó cũng có nguyên nhân hết có nguyên nhân hết đấy Nguyên nhân đó là cái khổ của người dân và toàn dân tộc Việt Nam nó do một số cái bọn ác nó gây ra gây ra giống như nó cái nhà vậy thôi nó cháy là vì đâu nó cháy là có kẻ đốt nhà <laughs> có có những người cũng phải đi cũng có những người đốt nhà mình là những cái hành động bất cẩn nhà mình nó cháy ráng chịu cuối cùng rồi cũng bị chung cả lốt lũ lụt thì lút cả làng lũ lụt thì lút cả làng nếu phải là anh ờ, có lũ lụt ờ, anh gây ra anh làm bỡ đê rồi anh ở trong làng anh không bị đâu bị hết ờ, <laughs> tôi luôn luôn phải sống trong bất an tôi sống ở đây có một mình này cho nên tôi tôi bất an tôi mong là công an làm những điều công khai minh bạch làm những điều chính đáng để cô để ờ, cho người dân và những người công dân như chúng tôi được bình an tốt rồi còn nếu đất nước này mà không có những người lên tiếng như chúng ta và những người mà đi biểu tình đấy thì vì nước Việt Nam không không Đảng Cộng sản Việt Nam nợ dân tộc Việt Nam cái luật biểu tình như không thì, thì bao thì đâu có cái chuyện mà xảy ra như cái chuyện ở bãi tư chính đâu tôi cứ nhắc đi nhắc lại vậy rồi còn ở công an huyện bà Lâm nữa tôi không biết là xếp tới họ sẽ có những cái thủ đoạn gì hay cái gì đấy uh, sau khi mà treo cầm tôi treo lên cửa sổ các thứ xuống thì lại uh, ngay lập tức lúc đấy tôi đang ờ, đau ấy thì họ bắt tôi là họ quay video họ bảo là may mà nhắc đến ờ, đảng cộng sản này nhắc đến ờ, ừ, bác hồ thì rồi cái gì nữa thì uh, tao sẽ cho mày thành con chó uh, họ nói họ mớm lời họ nói để cho tôi phải nói theo để họ quay video lại đấy những cái điều đấy oan trái như vậy làm những cái điều mà gây ra gọi là gây nghiệp như thế tôi không biết ờ, sau này rồi họ sẽ làm những cái điều gì với tôi tôi cũng mong rằng à, không có chuyện gì hết tôi cũng ừ, cầu bình an và tôi cũng mong công an phải làm những việc công khai minh bạch công công thế thôi còn uh, riêng mà đấy tôi mất xe các thứ mất một cách oan nước vì mất về đất nước đấy. đất nước còn phải mất nhiều hơn rất nhiều bao nhiêu triệu đô bao nhiêu tỷ đô ở các bãi tư chính rồi các kiểu đó. khổ không à. à, gây oan cái điều gì là không có được đâu trời cao có mắt trời không ai biết dù bọn nó làm có lén lút thế nào thì cũng trời cao có mắt mà dù ờ, không có chứng cứ tôi không thể biết được nhưng mà trời ghi đất ghi và biết hết đấy nếu như ngày đấy tôi không bị mất xe xe winner của tôi thì đất nước chúng ta không bị tàu cộng nó hành và mất tư chi mất bãi tư chính rồi các kiểu ờ, nó hành nó làm chúng ta đặc quyền kinh tế của chúng ta đó bởi nó thấy dân của chúng ta phải ừ, phản đối như vậy sao nó dám ở thế giới lên tiếng nữa đấy là do đâu do là những người mà cầm quyền lãnh đạo thực ra thì cơ quan ở bản Lâm này cũng tôi cũng chẳng thù hằn gì họ hết bởi vì hầu nhưng mà họ họ đang làm cho những cái sai trái ở cấp trên làm chào Trần Khải chào Thảo Hương còn tôi thì tôi uh, ngay kể cả chuyện trong bố mẹ tôi cũng có những cái rất là sai rất là hâm tôi thì tôi hay phản đối tôi giải thích thì bố mẹ tôi bảo tôi cãi các thứ rồi nói chung là nhưng mà tôi dám phản đối trước cái sai trái tôi không tôi không không có kiểu là im <laughs> im để để cho qua thôi này kia bởi vì tôi cần phải giải thích ngay lúc đấy lúc đấy để cho bố mẹ hiểu bố mẹ không hiểu thì thì thôi kệ ờ, có những người bảo tôi ơi tôi hôm nào tôi viết lên uh, cái uh, ờ, status là bố mẹ tôi sai tôi hâm này kia thì tôi cãi có đứa bảo đồ bất hiếu ừ tao thả thả tao cái đấy tao bảo là không phải là bất hiếu và tôi được cái chữ trung trung thực thẳng thắn ờ, tôi nói bằng cái cách giải thích của tôi tôi giải thích của tôi nhưng mà phía sai cái sai làm hâm dở lên làm âm ý lên đó là bố mẹ tôi còn tôi không phải là bất hiếu tôi cũng đang nhức đầu về cái chuyện này ghê đấy chứ nhưng mà thôi bởi vì uh, trước thì tôi cũng phản đối nhiều à, tôi cũng hay nói giải thích lại những cái sai của bố mẹ bữa nay bố mẹ tôi cũng lớn tuổi già rồi thì tôi không nói nữa thì tôi không phản đối nữa thế thôi à, tôi không có bố mẹ mà ấy lên thì tôi đi chỗ khác hay gì đấy nhưng mà tôi cũng phải nói với lại câu à cái đấy sai cái này <laughs> sai sai sai sai chỗ nào sai chỗ nào còn kệ còn hơn rất là nhiều người thấy cái sai mà không không lên tiếng không lên án thấy cái đúng không bảo vệ đấy đâu phải là con người con chó con vật nó thấy cái sai nó có lên tiếng đâu nó lên án được thượng đế trao cho con người mình cái quyền à, cái ờ, trí tuệ biết đúng biết sai trao cho ờ, thì chúng ta phải bảo vệ những cái điều đúng lên án những cái điều sai tất cả thấy tôi thấy rất là nhiều người nhà bác học các nhà bác học họ trí tuệ của họ được thiên chúa được tấn tạo hóa ban cho họ để cống hiến cho loài người nhưng mà cuối cùng họ vẫn bảo là họ tôn thờ thiên chúa còn những người rông rải vớ va vẩn thì đi nhạo báng thiên chúa ờ, bọn tàu cậu bọn trung quốc đảng cộng sản trung quốc ờ, đập từ ờ, phá hủy đạo phật rồi ngăn cấm bức hại tín ngưỡng các thứ thôi thì nó bị hậu quả đấy corona bị hậu quả thôi và hậu quả của nó gây ra cho toàn thế giới để thế giới biết rằng cái tội ác cái cái nỗi kinh sợ từ Trung Quốc thế giới người ta các nước người ta quý mến Trung Quốc nhiều à, ừ, người ta đang phải tạo những cái gọi là thương hiệu hay là những cái gọi là ừ, họ phải uh, mua lấy cái sự yêu mến của cả thế giới thì bữa nay Trung Quốc ngoài những cái trò làm hàng độc hại ra rồi các cái hàng nhái hàng nói chung ăn cắp trí tuệ của các nước khác thì thế giới sẽ biết tới Trung Quốc một cái nước mà gây ra đại đại họa cho cả toàn thế giới xuất phát từ Trung Quốc tại sao nó không xuất phát ở những nước khác đúng không chúng ta đấy là người ta gọi là ông bà ta có câu là mua danh ba ba vạn bán danh 3 đồng mua danh 3 vạn ừ, mua danh 3 vạn rất là nhiều lắm tạo uy tín tạo cái gọi là mua danh mua cái sự thân thiện đối với các nước khác thì thì nó mắc lắm nhưng mà bán danh ba độc vì ba cái ác độc vì ba những cái hàng hóa sản xuất độc hại rồi hàng nhái ăn cắp ăn cắp trí tuệ các thứ rồi cái vụ ờ, cái vụ vui virus corona nữa mà virus <laughs> corona này nữa thì cái danh tiếng của Trung Quốc thì bán rẻ đi thậm chí âm nữa bán ra không được chào mọi người hôm nay uh, ban đầu tôi chỉ nói ờ, muốn nói cái vụ mà cái bọn nào nó cứ nên nó nói hồi sau nhà thờ Paris cháy thì mọi người lên tiếng thông cảm các thứ còn dân à, Vũ Hán thì mọi người lên tiếng ừ, chỉ trích này kia bởi vì trong đó chỉ trích là có nhiều cái như những cái sự bưng bít của bọn cộng sản Trung Quốc thôi bọn cái sự mà thiêu sống con người đó thôi rồi à, đánh đập có những cái video người ta không bị cách ly đó thì à, thì à, bẻ cổ họ rồi ừ, đủ thứ hết nói chung là <laughs> Ờ, nước Việt Nam mình cũng cũng còn đỡ hơn không thế thôi thì bọn nó so sánh khập khiễng quá và rất là muốn là nói cái bọn nào nó cứ phản đối à, nó cứ gây chia rẽ vào cái nỗi đau của dân tộc Việt Nam mình cứ bảo cộng Việt Nam Cộng hòa bán nước của bán nước nào văn bản ký kết nào đâu văn bản ký kết chúng ta có ở có cái nào đâu phải ký kết văn bản bán nước phải như của Phạm Văn Đồng hay của ai nữa chứ công nhận 12 hải lý của ừ, kia kia nó mới vậy tôi nói <laughs> vậy thôi tôi đang sống bất an tôi đây tôi sống có một mình thế thôi họ rất là nhiều chiêu trò nghiệp vụ và các thứ có thể là giết tôi hại tôi bất cứ nào nhưng mà tôi nghĩ rằng con người ai cũng lương tâm họ không không quá đáng như vậy đâu vô đoán như vậy làm bạn có chứng kiến không vậy chứng kiến là cái gì chứng kiến cái gì ạ các bạn bạn này bạn nói có chứng kiến cái gì có những cái mà ta không chứng kiến ngày nay ta có rất là nhiều những cái phương tiện khoa học kỹ thuật camera rồi các thứ để quay lại hoặc những có những lúc mà ta không quay lại được những cái điều sai trái hay gian ác thì ông trời ông thượng đế ông có cái ông còn có cái đi quay cái camera ông quay lại hết đấy ghi lại hết gọi là quay lại hết thu lại hết Hiếm thấy một người miền Bắc mà ghét Trung Cộng như vậy. Nó là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam rồi. Cái gọi là không phải là ghét mà phải là có cái tinh thần đề phòng phải mình phải luôn cảnh giác như vậy ừ, con chó con chó giữ nó là con chó giữ chẳng hạn nó cứ đi theo mình không biết nó cắn mình lúc nào thì mình phải phản đối trước mình lên hành động trước mình cản trở trước bằng dùng gậy hay dùng chân tay đe dọa hay mình ngăn ngừa rồi còn đó có nước xa không cứu được lửa gần có những cái tuy khi mà ta thấy nhà bây giờ thì chủ yếu là mọi người thì sống bằng nhà nhà xây các thứ còn ngày xưa làm nhà gỗ rồi siêu vẹo các thứ ừ, thì à, có ai phải phải chống nhà không cháy chống nhà là là cờ lấy à, cây rồi kích rồi chống lại rồi ràng lại đóng đinh lại cho cái nhà nó vững nó nghiêng thấy thật ta thấy nghiêng thì ta lại phải chống chống lại đấy đôi khi cho nên cái từ chống là nó có ý nghĩa lắm. hay lắm chống lại để nó tốt đẹp hơn vâng không phải đâu bạn ơi ừ nước mình cũng có nhiều người mà mà phản đối và ừ, có cái phân biệt rõ ràng bạn là bạn thù là thù chứ không phải đánh lợn con đen để mà cảnh giác có rất là nhiều người như tôi thậm chí hơn tôi nữa tôi chưa xứng đáng được gì hết nhưng mà trong cái ờ, hoàn cảnh của tôi này tôi sống một mình như vậy có thể bị hạ độc bị này kia các kiểu hoặc bị đánh bị giết các thứ thì tôi nói như thế là cũng là một cái điều tốt còn nếu mà tôi mà không nếu có những ai mà không không nói thì à, không lên tiếng thì chính kẻ thù của chúng ta nó lại khinh chê chúng ta là hèn của Việt Nam mà ừ, nó Trung Quốc nó nó nó, nó gây hấn rồi nó ức, ức hiếp chúng ta nhiều ấy trên biển trên quê hương các thứ thì mình mà không mềm rắn nó rắn nắn nó buông mà còn không thì nó nghĩ chúng ta nhu nhược chúng ta hèn <laughs> à, quang lùn quang lùn thì quang lùn thì biết chứ lần đầu tiên tôi thấy trứng tai gai mắt quá tôi ờ, làm cái video đầu tiên của tôi là tôi phản đối quang lùn các kiểu đó mà đợt đấy mà bữa nay chắc quang lùn nó lặn rồi lặn công với thằng lùn kia rồi Ờ. Bạn có tin là ngày mai ờ, mặt trời sẽ mọc ở hướng đông không? Ông trời, ông thượng đế của chúng ta sử dụng luật nhân quả đấy để nói rằng để điều hành cả vũ trụ này. Chúng ta rất là nhỏ nhoi chỉ một giây phút trong cái ờ, hành trình trong cái tour quay của vũ trụ của chúng ta chúng ta không là gì hết con người chúng ta không làm gì hết cho nên thằng tập nó kêu ngạo trong nhà thờ nó nó, nó treo ảnh của nó thằng tập tập cận bình ấy, là một cái điều xúc phạm đến đấng tạo hóa xúc phạm đến ông chủ đấy ví của ví dụ như là dễ gần thôi chúng ta cũng có thể hiểu được chúng ta rất là nhỏ bé trong cái vũ trụ này và phải có người ờ, đứng tạo hóa ừ, và làm chủ của chúng ta nói một ví dụ để nó không có nó khập khiễng thôi nó khập khiễng thôi nhưng mà nó không hoàn toàn chính xác nhưng về cơ một phần là đó nó chính xác con chó nó nó mình nuôi nó nó cắn mình thì tất nhiên là mình là chủ mình sẽ xử lý nó còn mà chúng ta là con người chúng ta dưới quyền của đấng tòa tòa năng đấng thượng đế mà chúng ta kêu ngạo chúng ta ờ, xúc phạm đến ờ, thượng đế đến ông trời thì sẽ bị ông trời phạt đấy là rõ ràng tôi <laughs> tôi nói ví dụ như thế rồi cho nó dễ hiểu Ba kia bạn viết sao tôi cũng không hiểu mấy. Ừ, không phải người <laughs> tôi thấy rằng ờ, tôi phải Tiến Lê bạn nói là hiếm thấy một người miền Bắc mà ghét Trung Cộng như bạn thì tôi cũng xin ờ, nói cho cả người Việt Nam và người nói chung người Việt Nam chúng ta là phải ừ, cảnh giác trước âm mưu của nó bữa này nó chiếm Việt Nam nó đâu có đem súng đạn trực tiếp vào súng đạn nó đánh bằng kinh tế chúng ai gọi là thương chiến đâu thương trường là chiến trường Việt Nam chúng ta mất thị trường bao nhiêu thị trường Việt Nam chúng ta bao nhiêu phụ thuộc vào Trung Quốc rồi thấy chúng ta còn thấy coi như là thuộc địa của nó rồi ờ, có cái bài báo mà người người Nhật đã nói người Việt Nam mình như là thuộc địa của Trung Quốc mà gần gần đúng như thế nhưng mà dân chúng ta dân Việt Nam chúng ta không không thế thôi thả chúng ta có lòng tự trọng chúng ta có liêm sỉ chúng ta là con người đâu phải là nó vất cho cục xương rồi tranh nhau ra đấy cắn nhau đâu còn thịt nó ăn hết mẹ nó rồi <laughs> đâu phải thế đâu con người Việt Nam đâu phải kiểu đó đâu ta nói rằng ờ, không có cái gì không có cái gì miễn phí những cái miễn phí ờ, chỉ có trong cái bẫy chuột thôi nhưng mà có những người bạn chân thành thì có những cái miễn phí uh, hoặc là gì đó còn đối với Trung Quốc thì chúng ta phải luôn luôn hiểu rằng miễn phí đối với nó nó bỏ ra một đồng thì nó lấy lại rất nhiều đồng nó kiểu như format miễn phí trong bẫy chuột vậy mà vâng đất nước mình ai cũng thương giống như chúng ta có hai cái tình yêu một cái tình yêu gia đình mình nó rất là lớn rồi có tình yêu tới đất nước nữa nhiều người cứ sống cứ vô cảm à, thôi kệ đất nước làm sao kệ đâu cần quan tâm đâu cần quan tâm đâu. miễn là ờ, lao động bình thường gì đấy kệ đã có kệ thì chúng ta đâu phải là người con giờ công dân Việt Nam yêu nước quan tâm đến vận mệnh tình hình đất nước mặc dù như thế nào thì cũng phải lên tiếng hoặc nói hoặc có ý kiến chính kiến của mình người Việt Nam là tuyệt vời chỉ có cộng sản Việt Nam mới bị lệ thuộc trung cộng thôi tôi không dám <laughs> nói đến cái điều uh, cộng sản Việt Nam nữa bởi vì uh, khi họ còng tay tôi họ treo lên họ thả tôi xuống họ bắt tôi là phải họ quay video tôi là nói là ừ, nếu mà tôi mà nói đến ừ, gì đảng cộng sản thì tôi sẽ bị làm con chó và là họ sẽ họ sẽ cho tôi thành con chó kiểu hành hạ tôi kiểu đấy cho nên tôi không bây giờ tôi tạm tôi không không không <laughs> dám nói đến cái điều đấy các bạn thông cảm mà chúng ta thấy không họ thật là bất công vô cùng xử họ là bên pháp luật mà lại sử dụng dùng cái đó các bạn ờ, thấy có có làm sao có sai không họ sai em quay video bắt tôi hứa tôi này kia như vậy nhưng mà đảng cộng sản ấy họ vẫn treo ở đầy nơi các thứ có gì cái tôi mà không tôi sợ gì mà tôi lại không dám ờ, đọc đảng cộng sản đảng cộng sản ấy có ở nhiều nơi các thứ thậm chí trong sách vở hay là các thứ cũng có chữ đảng cộng sản đảng cộng sản nữa đảng cộng sản đầy chữ đảng cộng sản ấy sao sao <laughs> bắt tôi ừ, quay video tôi bắt tôi làm con chó như vậy hả hành hạ tôi kiểu là chụp mũ ấy tôi, tôi sợ ở trong đây tôi sợ nói nhưng mà tôi nói cho họ biết là chữ đảng cộng sản đầy đấy trên các băng rôn trên các sách các thứ đây đấy. Còn ở ông Lý Quang Diệu đã đưa một làng trài nhỏ, một cái đảo nhỏ của Singapore trở thành nền kinh tế như thế nào, thành sư tử của châu Á như thế nào. Đấy. Ông đâu có tượng đài, đâu có nhiều băng rôn đâu. À, có người đã hỏi ông ấy là tượng đài của ông ở đâu, à, tượng đài của ông đâu. Thì ông chỉ vào đấy, đất nước tôi, nhân dân tôi phát triển và tốt đẹp, đó là tượng đài của tôi. Còn đây, đoạn <laughs> video này đấy tôi nói tôi nói ở trên này là tôi không dám nói đến chữ đảng cộng sản bởi vì họ đã từng còng tôi họ bắt tôi rồi họ thả xuống họ quay phim tôi rằng là là tôi sẽ nếu mà tôi nhắc đến từ đảng cộng sản thì họ sẽ um, cho thôi thành con chó biến thôi thành chó nói chung hành hạ hoặc có thể giết này kia ừ, thậm chí bắt tôi ăn cứt các thứ các kiểu ý như vậy tôi không cho nên là cho cho nên là tôi không dám nói từ đảng cộng sản nhưng mà tôi thấy thắc mắc tôi thấy cái điều đấy họ làm sai họ cái luật nào như vậy không có luật nào luật pháp nào như vậy mà bắt công dân là không được nhắc đến uh, thể chế chính quyền không đấy là họ làm như thế là sai và không biết là họ có có những cái trò gì nữa thì tôi tôi không biết nữa nhưng mà đấy là tôi nói với quý vị như vậy thì quý vị biết rằng <laughs> tôi tôi mong công an công an là phải làm những cái minh bạch công khai họ dám đây họ làm gì của tôi đây họ, họ quay phim rồi họ đưa ra mọi người đi họ ghép tội tôi giống như là nhiều người khác đấy rồi họ quay lên đi trong cái những cái tình huống bất đắc dĩ để bảo vệ mạng sống của mình tôi mình cũng phải nói những cái điều ấy đấy những cái điều không thật đấy nếu không nói thì chết không nói thì có thể bị tàn tật cái vị này kia thì lúc đấy phải nói thôi mà nói nhưng mà không thật sự như vậy thì quay cái này <laughs> xong thì tôi cũng thấy cuộc sống tôi càng thấy bất an hơn vì ờ, bình thường tôi đã thấy bất an rồi Tôi mong là công an là phải để cho công dân được an toàn. Tôi sống trong một đất nước à, tôi ờ, lại cứ thấy bất an như thế này vì những cái phản đối của mình với Trung Quốc thì tôi thấy tội lỗi quá, tội lỗi quá. Tội lỗi quá, coi chừng bị quả báo gieo hành gieo cái gì gặt cái đấy. Thật. Đừng chửi Trung chị cái đấy thôi làm người Việt Nam này nay mai tôi chết thì tôi cũng nói bị ờ, ra những cái tình huống tai nạn hoặc là gì đấy chết hoặc là tôi bị bỏ thuốc độc vào thức ăn nước uống của tôi chết tôi có bị thể bị bắn chết tôi bị đánh chết uh, sai cô đồ xã hội đen đánh chết vu khống cho tôi Ừ, cái này cái kia ừ, nợ nần hay là mâu thuẫn với một nhóm băng nhóm xã hội gì đấy đánh tôi chết tôi cũng thôi thế là đến lúc đấy là tôi chết rồi <laughs> Ai. đấy tối rồi đêm nay cầu mong thượng đế cho um, Ờ, bọn thú rừng thú dữ ờ, đừng có quá đừng có tới đây thế thôi mỗi ngày tôi đều cầu mong bình an thế thôi ôi giời ơi đấy tôi kệ em à tôi sống ở đây có một mình vậy thôi tôi nói đấy công khai chưa bài ngửa đấy. các anh muốn diệt muốn làm gì thì làm muốn chi mưu hèn cái bẩn gì cái bởi vì qua trước tôi đã biết rồi đấy là một phần nhỏ họ có thể làm có thể làm nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa vì sao tôi nói tôi tôi đem cái tôi nói tới cái video mà tôi nói năm năm 2019 cuối năm 2019 là, là Trung Quốc sẽ bị quả báo còn tôi nếu mà tôi làm sao tôi mà bị làm sao thì họ sẽ bị quả báo quả cho gia đình họ bản thân họ rồi quê hương đất nước họ sẽ chắc chắn tôi là thần thần dân mà. Chúng ta là thần dân Đụng đến thần là không thể vớ vẩn được đâu Nếu mà để đừng có gây oan nghiệt cho những người dân Việt Nam nữa Đừng có gây bắt công các thứ nữa thì sẽ tai qua nạn khỏi trong cái ờ, vụ ờ, corona này đừng có gây oan nghiệt cho những người dân nữa thì sẽ tai qua nạn khỏi gây oan nghiệt ví dụ đêm nay tôi vô bắn thôi hoặc giết tôi đánh tôi chết thì không nói trước được điều gì đối với cá nhân họ và gia đình đất nước họ thậm chí nước Việt Nam có thể chết nhiều bị nhân rất là nhiều nhiều nữa nếu tôi được bình an thì đất nước chúng ta ra tai qua nạn khỏi tôi là thần thần thần dân tôi là thần thần dân hồn thiêng sông núi của nước Việt Nam nói vậy thần thần dân người thái có thần thái người kinh có thần kinh kệ nó rồi ờ, quý vị ờ, tôi có một cái video mà lý giải các kiểu nguyên nhân Trung Quốc bị quả báo đấy quý vị cứ chia sẻ dùm tôi vậy và thậm chí chia sẻ cái video này cho tôi nay mai tôi chết hoặc là họ vô họ bắt ờ, điện thoại họ bắt tôi xóa video này cũng có khi ai biết được bọn ác tôi không thể lường trước được điều gì họ là họ họ cũng là người tốt đấy nhưng họ đi sai đường gọi là đi theo ờ, ma quỷ đấy lucifer ma quỷ à, gì nhỉ họ, ờ, quyền lực của tội ác nó cũng ghê gớm nó cũng ghê gớm nhưng tôi tin là thượng đế chúng ta rất là nhỏ nhoi trong cái xã hội này thôi đây chúng ta trồng cái gì chúng ta xài cái gì bất cứ cái gì cũng muốn là cái đấy tốt đẹp có ai muốn xài cái đồ xấu không trừ, trừ trường hợp chúng ta không có còn ai cũng đều muốn tốt hết còn chúng ta làm vườn cầu trồng cây cối đều muốn nó tốt hết đâu có muốn ờ, nó xấu nó này kia đâu thì thượng đế cũng cũng vậy ông đấng tạo hóa cũng vậy cũng mong mong muốn con người phải tốt thế thôi còn nếu mà con người xấu thì ông sẽ diệt đấy như trời diệt trung cộng cảm ơn mọi người nhiều nhá tôi có hai video này có video tôi nói trung quốc tôi sẽ bị quả báo và tôi nói trước và nó xảy ra rồi video này nữa video này là để bảo vệ sự à, ờ, để bảo vệ an toàn cho tôi rồi quý vị có thể chia sẻ hay không thì tôi cũng đã nói ra đêm nay tôi có bị phả ờ, thuốc độc hay cái gì đấy hoặc tôi có bị chết từ từ tôi bị chết dần chết dần chết mòn gì đó tôi cũng nói ra những cái điều uh, tôi cần nói rồi và tôi có quay tôi có camera quay lại đây đối với con người thì có quay với camera quay lại như thế này còn đối với thượng đế ông cũng sẽ ông sẽ có camera quay lại hết những những cái điều mà con người làm ra ông sẽ ghi sổ ghi tội hết chúng ta có nhà chúng ta đúng không chúng ta là chủ của nhà của chúng ta đúng không chúng ta bữa nay có camera quay ờ, nhà này camera an ninh này các thứ này đó là chúng ta là chủ của cái nhà của chúng ta có camera an ninh thì ông trời ông là chủ của chúng ta của chủ của trái đất chủ của dân tộc của chúng ta ông cũng có hết trời đất ghi hết Ê, quý vị thấy không <laughs> tối rồi nhưng tôi rất là xúc động trong cái tâm trạng mà hồi hộp rồi là bất an như thế này thì cái video này cũng biết đâu có thể là video cuối cùng hoặc là tí nữa họ vào ờ, họ chấn áp tôi bắt tôi xóa cái video này hay là uh, bất cứ lý do gì thì tôi cũng đã nói rồi đêm nay tôi sẵn sàng chết vì dân tộc này nhiều khi uh, chết ngay hoặc chết dần dần đó là điều mà tôi muốn nói tôi có thể bị chết ngay bằng phát súng hay là bằng thuốc độc ngay tạm thời hoặc ai gây tai nạn hay chém đâm chém gì hoặc có thể là bị cái gì đó chết từ từ từ từ thì tôi cũng đã nói rồi đúng không <laughs> không tôi không đùa được đâu cái này ờ, nguy hiểm tôi đang bất an thật sự không đùa đâu và tôi cũng mong rằng công an là phải ờ, an toàn cho dân ờ, an toàn cho dân tôi là thần mà. mà tôi mà tôi mà chết thì tôi hoặc tôi bị hại tôi là thần dám hại thần thần dân thì đất nước này cũng sẽ sẽ điêu hồ trời nó tối rồi ở đây cũng không có cũng bật điện nữa nói với quý vị và rất cảm ơn những người đã bỏ thời gian cho coi từ đầu đến cuối hoặc là có thể là coi lại có thể là chia sẻ chúng ta lên án những điều xấu là bảo vệ những điều tốt mà thật sự bây giờ ui sợ quá sợ quá nay tôi có kể chuyện và tôi có nhắc đến đảng cộng sản ôi sợ quá Dacosa tôi có nhắc đến Dacosa tôi bây giờ tôi không sợ corona mà tôi lại sợ Dacosa tôi nói lên để lên án những cái điều ác mà đấy tôi cũng nói lên để lên án chúng ta lên án tội ác ừ, diệt chủng ừ, mổ nội tạng các thứ thì tôi cũng đã nói lên cái bản thân tôi như vậy rồi sao thì cũng được không ai giết anh nhưng chỉ có cộng sản giết người Việt Nam họ cũng là người Việt Nam mình thì họ thì họ sẽ vâng, họ giết người Việt Nam mình thì thì, thì họ cũng sẽ trời đất biết đất biết chúng ta thấy không ờ, chúng ta mà ông chủ của một cái đàn gà đàn chó ờ, hai con chó ở trong nhà mà cứ đánh nhau cắn nhau cắn con kia chết thì con con chó khác ờ, ờ ông chủ chúng ta là chủ chúng ta có thể để yên cho cái con chó mà gây cái điều ác đấy không không thể đúng không trừ trường hợp ông chúng ta là, là chủ chúng ta sử dụng với mục đích chó trọi đấy ơi càng màn đêm xuống rồi tôi càng sợ hãi vì ờ, tôi sống môn mình và thế lực ma quỷ trong đêm tối có thể là ra tay hại tôi như thế nào đấy ui, ui, ui thật sự bất an nó nhiều không biết đêm nay có ngủ được không hoặc đêm mai đêm mai nữa thôi nói chung là tâm sự với như vậy quý vị như vậy lâu nay tôi ờ, cũng âm ức và bức xúc quá hôm nay có điều kiện nói nói toạc mong heo toang là toang luôn nha rất có thể tí nữa vì áp lực nào đó tôi bị bắt bị ấy bị xóa video này thì ừ, tôi cũng đã nói rồi à nó nghe thằng Trung Quốc mà thật sự tôi cũng không nghĩ là người mà người yêu nước như tôi mà ai mà đánh tôi hay này kia chỉ có bọn Trung, Trung Quốc là ra lệnh thôi chứ hoặc là uh, thì những người này là tay sai thôi uh, làm theo thôi đất nước mình nhiều khi tôi nghĩ đất nước mình nó thuộc về Trung Quốc hay là nó bị nô lệ thì chính chính quyền cũng là nô lệ chính nô chính quyền Ờ, những người có chức có quyền mà làm nô lệ còn nhục nhã hơn dân chúng ta đã đã nói rồi nhưng họ không nghe họ đánh họ đàn áp mình thì thôi họ còn nhục nhã hơn mà họ bỉ ổi xấu xa hơn mình mình dám nói đấy, không biết rằng tôi sau cái video này tôi như nào nữa đấy có thể bị đánh đập bị ép bức bị xóa bỏ video chẳng hạn đấy hồi trước tôi đi biểu tình phản đối trung quốc thôi mà tôi về tôi còn bị còng bị tra tấn bị treo lên ờ, cửa sổ rồi ờ, họ tháo ra ôi giời tôi gần chết họ tháo ra họ, họ bắt tôi làm video quay là ờ, mày mà nhắc đến đảng cộng sản hay mày nhắc đến hồ các thứ ừ, hồ là hồ tập trương hay ai nguồn gốc xuất xứ tôi phải thắc mắc chứ thì mày sẽ bị như con chó đấy họ như vậy quay có luật pháp nào có luật pháp luật nào ở đâu mà như vậy không? có pháp luật nào như vậy mà ở đâu mà như vậy không đúng không có pháp luật nào ờ, họ đấy là sự đang xử theo cái ờ, luật gì luật pháp còn họ có đây họ có nhiều cách để chụp mũ để giết tôi hoặc là cho tôi khép tôi vào những cái quyền vào những cái nội dung cái cái cái tội lỗi nào đó họ có họ có nhưng mà họ có quyền đấy nhưng mà tôi nói họ cũng có lương tâm đấy. xem họ có ra họ có đang tâm làm được những điều đó thì hãy nhớ camera của trời đất đấy thật sự mà những lần mà tôi bị này kia tôi cũng buồn thay ở đất nước tôi thấy nhiều khi tôi không phải là đau vì à, đớn với thể xác nhưng tôi buồn cho đất nước Việt Nam lắm thôi nếu như người như tôi chết hoặc là bị hại thì đất nước Việt Nam thì cái sự cầm quyền các thứ của nó thượng đế bảo là họ không xứng đáng để để được trao quyền làm chủ như vậy đấy thế thôi thượng đế ông trời sẽ thay thế cho dù họ có là vô thần hay không thần thì chúng ta cũng cũng biết rằng là giống như chúng ta đấy chúng ta rất bé nhỏ trong cái vũ trụ này chúng ta rất là nhỏ bé trong cái vũ trụ này và sẽ có ông trời thượng đế làm chủ và điều hành vũ trụ bằng luật nhân quả đấy đấy cái hôm mà quý vị còn biết rằng cái video mà tôi quay quả cà phê quả cà phê của cà phê hái cà phê tốt cà phê các thứ đấy đấy là luật nhân quả tôi nói trước là trung quốc bị quả báo tôi là thần đấy hoặc là tâm thần hay thần kinh gì tôi cũng nói đúng nói đúng tới hôm nay thì tôi cũng đã mọi người nói là xem là đúng uh, xem là biết đúng và Ờ, tôi cũng lý giải đầy đủ khá tương đối ừ, cái nguyên nhân và kết quả của nó cái cái nhân và cái quả đúng cái nhân quả thôi cảm ơn rất là nhiều những người đã nghe tôi nói từ sớm từ khi trời sáng cho tới bây giờ tối cảm ơn mọi người và tôi mong rằng tôi được bình an trong đêm nay và trong những ngày sắp tới uh, tôi được bình an thì họ cũng không có gây ra cái ác nghiệp và gây ra thì, thì đất nước này cũng không có bị quả báo nghiệp báo nhiều thế thôi còn tôi mong là tôi được bình an để cả dân tộc này sẽ được uh, tốt đẹp tai qua nạn khỏi đấy trong cái uh, đợt dịch cúm cúm tàu corona này covid cô vung gì đấy dân tôi mong lắm nhé tôi mong lắm nhé tôi mong đất nước chúng ta hồn thiêng sông núi của nước Việt Nam chúng ta có sức đề kháng cho dân Việt Nam mình vâng vâng cảm ơn cảm ơn các bạn rất là nhiều chào tạm biệt nhưng mà bây giờ tôi thật là hoang mang tôi rất là tôi là khiếp trong đêm nay những lần trước tôi bị khủng bố bị đêm hôm bị ừ, bố ráp bị này kia tôi khiếp lắm tôi thật sự ai mà không khiếp đúng không tôi khiếp lắm tôi bị họ đêm hôm vào đánh tôi các thứ một mình mà phải khiếp thôi trong cái thế của tôi như vậy thôi khiếp lắm khiếp lắm thôi nhưng mà dù sao thì tôi cũng ờ, cảm ơn họ đã cho tôi ờ, tôi cũng cảm ơn họ để cho dân tộc chúng ta được tai qua nạn khỏi trong thời khắc nguy hiểm này tôi là nông dân mà có sao uh, nói vậy ăn nói thật thà thôi nói chung nó không phải là diễn giả mong quý vị thông cảm nhé dạ, vâng cũng mong uh, tôi rất là thích những câu tôi cũng rất là an lòng với những câu ờ, cầu mong anh được trời bảo vệ tôi cũng mong rằng tôi được trời bảo vệ được hồn thiêng sông núi Việt Nam bảo vệ và ngược lại thì nó làm tôi cũng không mong họ làm điều ác đâu gây nghiệp quả cho dân tộc Việt Nam này đâu sợ quá run quá tối rồi tối rồi tạm biệt quý vị nhé